Ví dụ thứ nhất, hãy cho biết các phương trình nào sau đây là những phương trình đường tròn. Đấy, chúng ta có mấy cái ví dụ này. Bốn ý nhá. Phương trình nào là phương trình đường tròn thì chúng ta cùng ờ, giải quyết từng ý một ý A này. Phương trình 1 có phải phương trình đường tròn hay không? Chúng ta cần để ý điều kiện thứ nhất đó là hệ số của x bình và hệ số của y bình phải bằng nhau. Như vậy hệ số của x bình là 2, hệ số của y bình là 1 thì hệ số này à, hệ số khác nhau rồi hệ số x bình phương là là 2 hệ số y bình phương là 1 ta suy ra 2 khác khác 1 ta suy ra 1 không phải là không phải phương trình của đường tròn phương trình 1 không phải phương trình đường tròn ok chưa phương trình số 1 không phải phương trình tròn do hệ số của x bình và hệ số y bình khác nhau ta không cần xét điều kiện tiếp theo nữa à, chúng ta để ý này ở ý b hệ số của x bình và hệ số của y bình bằng một là bằng nhau rồi thì bây chúng ta sẽ xét đến à, hệ số a hệ số b và c được chưa à, xem à, có thỏa mãn điều kiện là a bình cộng b bình trừ c lớn không hay không nhá à, phần b này ta có này ta có a bằng à, muốn tính hệ số a ờ, thì, ta lấy muốn tính a ta hệ số x này chia cho âm 2 thì 2 chia âm 2 sẽ bằng âm 1 b bằng hệ số của y chia âm 2 trừ 4 chia cho âm 2 sẽ bằng 2 Đấy. và c ở đây là số tự do ta có rồi là âm âm 4 nhá âm 4 suy ra ta sẽ thấy này a bình phương cộng với b bình phương trừ c sẽ bằng trừ 1 bình phương cộng 2 bình phương trừ đi trừ 4 Đấy. cái này chắc chắn là phương trình đường tròn rồi nên là bình phương bình phương trừ đi trừ bằng cộng nhá à, không không thể tính dạng được nếu mà chúng ta tính thì đây sẽ là bao nhiêu à, 1 cộng với lại 4 bằng 5 5 cộng với lại 4 thì bằng bằng 9 là lớn không rồi nhá như vậy ta sẽ có 2 là phương trình đường tròn à, các bạn hãy chú ý khi mà cái hệ số xy bằng nhau rồi mà ta thấy hệ số tự do này hệ số tự do bằng bằng âm một số âm có nghĩa là c bằng âm đấy thì chắc chắn đây sẽ là phương trình đường tròn chỉ cần nhìn cái thấy ngay hệ số c mà nhỏ hơn không thì phương trình sẽ là uh, phương trình đường tròn được chưa đấy, vì trừ đi trừ bằng cộng mà thì chắc chắn cái này sẽ lớn không rồi rồi chúng ta sang ic ic đầu tiên các bạn cũng nhìn vào hệ số của x và